Em ơi anh thương em lắm Mai đâu đưa đây anh lắm Cho một ngày lành trong năm Anh sẽ qua anh rước em về Và đám cưới trên đường quê đi trên con đê vui ghê Đinh đang bao nổ đôn đàn từ đây tiếp sẽ theo cha Em ơi anh thương em lắm Ai đâu đưa đây anh lắm Cho một ngày lành trong năm Anh sẽ qua anh rước em về Và đám cưới trên đường quê đi trên con đê vui ghê Đinh đang bao nổ nếu, nếu như cuộc đời này không có em Thì anh đây biết xong làm sao Yêu cho có sang giàu Thế nên anh về anh thưa má ba hẹn ngày đi qua nhà Em xin kết tình mà ông gia Em ơi bằng lòng đi em Anh thương em thương nhất trên đời Dù giật đôi sao về anh đây chẳng dối nửa lời Ngọt bùi mình cùng chia sớt Ta thương nhau trước sau như một Rồi mình tò te tu tí mai sau đón thêm đàn con Em ơi anh thương em lắm